Nội dung của bài tập số 1 như sau. Viết số thích hợp vào chữ chấm. Cô có các phần A, B, C, D và E. Chúng ta sẽ có 5 dãy số để các con lựa chọn điền vào những chỗ còn thiếu. Các con ạ, à, muốn làm được bài tập này thì các con phải xét quy luật của từng dãy số để các con lựa chọn số cần điền sao cho hợp lý mỗi dãy số chúng lại có các quy luật khác nhau. Các con hãy suy nghĩ để cùng làm bài tập các con nhé. Nào, các con hãy làm bài tập đi. Các con đã làm xong bài chưa? Cô cho mình cùng nhau giải bài tập nhé. Ta giải phần A trước. Ở phần A, các số của chúng mình người ta cho sẵn, đó là số 6574. Số tiếp theo là 6575. Số tiếp theo nữa là số các con phải lựa chọn điền vào. Số thứ tư là 6577. Số thứ năm và số thứ sáu chính là hai số mà các con lựa chọn để điền. Các con hãy nhận xét xem dãy số này có quy luật như thế nào. Dãy số này mỗi số đứng liền nhau, chúng hơn kém nhau là một đơn vị các con ạ. À. Vì vậy các con hãy để ý hàng đơn vị. Cô có số 6574 nếu đem cộng 1, cô được 6.575. Vậy cô có dễ dàng tìm được số này không? Cô sẽ lấy 6.575, cô cộng với 1 nữa, cô sẽ được số 6.576. 6.576 cộng với 1 thì ra 6.577. Vậy thì số này ta sẽ điền thế nào? Nó sẽ là số 6.578. Ta thực hiện bằng cách cộng 1. Và số cuối cùng thì dễ rồi, đó là số 6579.